thi về đích bắt đầu quý vị khán giả thân quý vị khán giả thân mến các bạn có thể thấy là trong phần tổng kết vừa rồi thì thì cả bốn thí sinh của chúng ta đều có mặt trong thi về đích cao nhất điều đó sẽ giải thích vì sao phần thi về đích ngày hôm nay sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng vô cùng gay cấn vô cùng hồi hộp và hấp dẫn thí sinh nào giành chiến thắng sau phần thi này giành được một suất học bổng du học nước ngoài trị giá 35.000 đô la Mỹ phổ cộng với vòng nguyệt quế. Ba thí sinh còn lại sẽ giành được một suất học bổng trong nước trị giá 1.500 đô la Mỹ, chính là phần thưởng ở trong cuộc thi cứu của các bạn, cộng thêm phần thưởng ở trong cuộc thi chung kết năm này nữa. Và thí sinh đầu tiên uh, sẽ tham gia phần thi về đích là bạn Trung Hiếu. Bây giờ thì tất cả các bạn cổ động viên, tất cả các thầy cô giáo ở điểm cầu Trần Phú Hải Phòng đang hướng về phía bạn, đang cổ vũ cho bạn và đang hy vọng vào bạn. Xin mời quý vị và các bạn hãy quay trở lại điểm cầu của trường trung học Trần Phú Hải Phòng. với những bước nước giúp nhất để về đích của chúng ta và các bạn ơi chúng ta hãy nghe những nhận thấy rằng bạn gái này rất là quen không ạ? Bạn ấy tên là Huyền à, Và chúng ta có thể nhận thấy rằng bạn ấy đã có mặt trong cuộc thi uh, tuần của bạn Hiếu Tại sao lại như thế nhỉ? Dạ bởi vì là hôm đấy thì các bạn đều mặc áo trắng Còn riêng mình em thì mặc một quần áo hơi kiểu mình nghĩ mà mình thấy muốn gửi một lời chúc trực tiếp đến bạn Lê Trung Hiếu và bây giờ là kỳ thi về, về đích rồi bạn hãy thực sự là bình tĩnh đối mặt với câu hỏi và nhẹ nhàng tiến bước và em sẽ khuyên bạn điều đó như là những lời chúc của các bạn nữ cũng như toàn thể các cổ động viên ở trường Trần Phú Hải Phòng dành cho bạn Trung Hiếu và chúng tôi xin chúc bạn thành công trong phần thi về đích của mình xin mời bạn bước lên phía trước 135 điểm Kém người dẫn đầu hiện nay là 110 điểm Phía trước em là ba gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm Em lựa chọn gói câu hỏi nào? Em chọn gói câu hỏi 80 điểm Gói câu hỏi 80 điểm dành cho bạn Trung Hiếu Câu hỏi đầu tiên của em là một câu hỏi 10 điểm 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975 một có một cánh quân do tướng Lê Trọng Tấn chỉ huy đã được chấp nhận nổ súng sớm trước khi chính thức mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh. Đó là cánh quân phía nào? Em là cánh quân phía đông ạ. À? Cánh quân phía đông là một đáp án chính xác và bạn có thêm 10 điểm. hỏi tiếp theo của bạn Trương Hiếu là một câu hỏi 20 điểm. Khi mùa thu bắt đầu hết, khi nắng vàng hanh dần mất vẻ rực rỡ, đem lại cho những ta cho ta những cái dùng mình mới mẻ của ngày mùa đông, những câu trên nằm ở trong chuyện ngắn nào? Xem là gió lạnh đầu mùa. cho bạn sinh còn lại chúng tôi đã nhận được uh, tín hiệu xin trả lời của bạn lê duy xin mời câu trả lời của em rồi chuyện mùa thu vàng ạ à? chuyện mùa thu vàng các bạn thân mến đoạn văn vừa rồi không nằm trong một chuyện ngắn nào mà là những câu thuộc lời nói đầu của toàn tập truyện ngắn gió đầu mùa rất tiếc cho bạn trung hiếu là bạn đã đi gần đến đáp án của chúng tôi rồi ra bạn hãy bình tĩnh mình phía trước bạn vẫn còn hai câu hỏi nữa câu hỏi tiếp theo của em là một câu hỏi 20 điểm em có lựa chọn ngôi sao hy vọng không phía trước em còn một câu hỏi 30 điểm nữa có chọn câu hỏi có chọn ngôi sao hy vọng ngôi sao hy vọng dành cho một câu hỏi 20 điểm dạ. từ bốn chữ số 1, 2, 3 và 4 có thể thành lập được bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau mà một số không cạnh số 2 mà số 1 không cạnh số 2 Số 2 không cạnh số 3, số 3 không cạnh số 4 và số 4 không cạnh số 1. Thì xin đọc lại, từ 4 chữ số 1, 2, 3 và 4 có thể thành lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau mà số 1 không cạnh số 2, số 2 không cạnh số 3, số 3 không cạnh số 4 và số 4 không cạnh số 1. 6 số ạ Cơ hội cho bạn xin còn lại Đó là tín hiệu xin trả lời của bạn Mạnh Tấn Xin mời anh Thế chị chỉ lập được một số thôi ạ 11 số một số ạ Là một số dạ. Em có thể nói số đó là số gì được không? Dạ số 1324 ạ 1324 À quên 1 1300 Các bạn thân mến trong câu hỏi vừa rồi thì đáp án của chúng tôi là không có một số nào cả. Bởi vì ở đây các số chẵn không thể đứng cạnh số lẻ nên không thể dùng cả chữ số chẵn và chữ số lẻ để thiết lập số có bốn chữ số. Và rất tiếc là các bạn chưa đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi vừa rồi bạn Trung Hiếu đã lựa chọn ngôi sao hy vọng nên số điểm của bạn bị trừ đi 20 điểm. Câu hỏi cuối cùng của em là một câu hỏi 30 điểm và các em sẽ được xem một đoạn băng. Cuốn sách được nhắc tới trong đoạn văn có tên là gì? Hồ Chí vật những trang sách trong cuốn nhật ký trong tù bằng chữ Hán của Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh những địa điểm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở sau khi ra tù. À, trong những hiện vật này, thì tôi chú ý đến nhất là trang 14 của quyển sách do Việt Minh tuyên truyền bộ xuất bản vào tháng 2 năm 1942. Trong trang sách này, thì à, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc lại những mốc son lịch sử quan trọng của dân tộc ta và đặc biệt vào thời điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên đoán năm 1945 Việt Nam sẽ độc lập. Và câu hỏi dành cho các bạn là cuốn sách này có tên là gì? Vâng, câu hỏi của chúng tôi là cuốn sách này có tên là gì? Và 20 giây suy nghĩ cho bạn. Em vâng, cuốn sách là lịch sử nước ta tiếc cho Trung Hiếu bởi vì em không lựa chọn câu C bạn cho tôi hỏi Bởi vì đáp án lịch sử nước ta là một đáp án hoàn toàn chính xác. Và với câu hỏi này thì bạn Trung Hiếu đã ghi được thêm 30 điểm. Đồng thời đây cũng là câu hỏi kết thúc gói câu hỏi của bạn. Xin mời bạn trở lại vị trí. Và số điểm hiện nay của bạn Trung Hiếu là 155 điểm. Thí sinh thứ hai đang đứng ở thí sinh thứ hai tham gia phần thi về đích đó là bạn anh vũ bây giờ bạn đang rất cần sự cổ vũ động viên của các bạn uh, bè của các bạn của bạn của thầy cô của bạn ở điểm cầu bình định xin mời anh khắc cường vâng thưa quý vị và các bạn những tràng pháo tay những giọt mồ hôi và những tiếng cười đã luôn duy trì cùng chúng tôi từ suốt từ buổi sáng sớm và bạn anh vũ ạ theo một thông tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được thì đoạn đường quốc lộ 1A qua nhà mạng giờ đây đã bị tắc bởi các anh lái xe đã dừng lại để xem chương trình đường lên đỉnh Olympia và cổ vũ cho bạn.

vâng các bạn cổ động viên đều rất tin tưởng vào hoàn vũ và bây giờ sẽ là lời chúc đến từ những cổ động viên đặc biệt hoàn vũ và bây giờ ngồi cạnh tôi xin được giới thiệu với quý vị các bạn thầy võ quang tân hiệu trưởng trường trung học phổ thông tăng còn hổ huyện hòa nhân tỉnh bình định vâng thưa thầy ờ, anh vũ của ta đã có một nụ cười bay xa ngân xa tan trong gió hòa trong nắng suốt từ đầu chương trình đến giờ vậy thì trước khi mà anh vũ bước vào phần thi về đích thì ờ, thầy có một lời chúc đặc biệt nào dành cho học sinh yêu quý của mình không ạ em đi blog hay ở đây người ta gọi gì không em người ta gọi là nhờ quân chính phủ người ta viết để bình định có huyện hoa nhân trong huyện hoa nhân có trường trung học phổ thông tân phổ tất cả trưởng của bạn Vũ và chúc bạn thành công trong phần thi vô địch của mình. Vâng, còn với riêng bản thân tôi, tôi hy vọng được nhìn lại nụ cười ờ, bay cao bay xa tan trong nắng hòa trong gió của bạn. Xin mời bạn bước lên phía trước để thực hiện phần thi về đích của mình. Em đang dẫn đầu với 245 điểm, hơn bạn đứng ở vị trí thứ hai là 20 điểm. Phía trước em là ba gói câu hỏi 80 điểm, 60 điểm và 40 điểm. Em lựa chọn gói câu hỏi nào? Chọn gói câu hỏi Gói câu hỏi 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên. Đại dương nào hoàn toàn nằm ở nửa cầu đông? À, Thái Bình Dương Không, Ấn Độ Dương Ấn Độ Dương đã đem lại cho bạn Anh Vũ thêm 10 điểm Xin chúc mừng bạn Câu hỏi tiếp theo của em là một câu hỏi 10 điểm. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu giải phóng Việt Bắc ra đời gồm có các tỉnh Cao Bắc, Cao Bắc Lạng, Hà Tuyên, Thái. Bạn hãy đọc tên đầy đủ của các tỉnh nói trên. Đây là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Đó là một câu trả lời chính xác và em có thêm 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo của em là một câu hỏi 20 điểm, em có lựa chọn một hy vọng không? Không chọn. Câu hỏi tiếp theo của em. Tìm số tự nhiên mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa đơn vị của nó bằng một nửa đơn vị. Chị xin đọc lại. Tìm một số tự nhiên mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa của nó bằng một nửa đơn vị. số 2 à? Đáp án của em là số 2 Số 2 là một đáp án chính xác Và em có thêm 20 điểm Câu hỏi cuối cùng trong gói câu hỏi của em là một câu hỏi 20 điểm Em có lựa chọn ngôi sao vọng không? Không chọn Câu hỏi của em Trong các động vật sau những loài nào có dạ dày đơn? Châu, bò, ngựa, thỏ, dê, cừu khá chị là ngựa thỏ dê cừu để có dạy về được không ngựa thỏ cừu à Tô cho bạn sinh còn lại xin mời bạn lê duy đáp án của em là thỏ và cừu ạ đáp án của em là thỏ và cừu có một con chính xác đó là con thỏ còn con còn lại đó là con ngựa rất tiếc là các em chưa trả lời chính xác trong câu hỏi vừa rồi nhưng dù sao thì bạn anh Vũ cũng đã kết thúc rất thành công gói câu hỏi của mình xin mời em trở lại vị trí và số điểm hiện nay của bạn anh Vũ là 285 điểm thí sinh thứ ba tham gia phần thi về đích là bạn Lê Duy xin mời các bạn hãy quay trở lại điểm cầu của trường phổ thông trung học Nguyễn Huệ Hà Tây rất cao phần tin về đích của mình và có một thông tin chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị và các bạn là cách đây trời đã mưa nhưng khi lên trình sắp bước vào phần thi về đích trời lại hứng nắng nhiệt độ lại cao hơn nhưng tôi có thể khẳng định rằng nhiệt độ trong tim mỗi người chúng tôi tất cả các cổ động viên có mặt tại sân trường trung học phổ thông nguyễn huệ còn cao hơn rất nhiều tất cả đều đang hướng về lê duy và chúc lê duy vô địch lê duy vô địch và có một thông tin khác mà chúng tôi muốn cung cấp tới quý vị và các bạn là nếu quý vị và các bạn quan sát kỹ trước phần thi về đích phóng sự của tôi đã nói rằng nếu xét bằng thành tích những người có điểm cao trong phần thi về đích thì lê duy là người cao điểm nhất sau số 4 thí sinh xuất hiện trong trận chung kết ngày hôm nay và đó là niềm tin để chúng ta có thể tin tưởng vào chiến thắng của lê duy và thưa quý vị và các bạn để lê duy có thể tiếp thêm sự tin có thể tiếp thêm sức mạnh cho lê duy thì chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với thầy đầu khó của lê duy và cũng là giáo viên dạy lý của bạn lê duy để có thể có những lời động viên trước khi bạn lê duy bước vào thi về đích của mình vâng em của thầy và thưa thầy bạn lê duy đang xếp thứ ba nhưng đội vẫn còn rất nhiều trong các bạn và nếu bạn ờ, có những quyết định đúng trong việc chọn gói câu hỏi thì em tin bạn sẽ bứt phá trong thi vô của mình và trước khi bước vào phần thi vô thì thầy khuyên lê duy chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm vâng cho anh Việt quê à, qua nhiều năm dạy học tôi thấy em lê duy là một học sinh khá ấn tượng à, trong à, hoạt động học tập cũng như là của nhà trường cũng như của lớp thì em luôn luôn là người bình thản bình tĩnh tự tin à, và luôn thể hiện tính cách của em là có ý chí và độc lập trong trận chơi ngày hôm nay, thầy em chơi qua các vòng trên khá thoải mái. Với số điểm hiện nay của Duy và tương quan với các bạn thì theo thầy Duy nên chọn cái câu hỏi là 80 điểm và chọn câu hỏi hy vọng đúng lúc à, cứ lẳng lặng và tiến lên Duy ạ. Thầy chúc em thành công. Vâng, đó là những lời chúc và những lời khuyên của thầy giáo, thầy vật lý và cũng là hiệu phó của bạn Lê Duy. Còn các cổ động viên, các bạn muốn gửi gửi đến bạn Lê Duy một lời chúc đó là Lê Duy vô địch, Lê Duy vô địch. Lê Duy vô địch, Lê Duy vô địch. Cứ lẳng lặng và tiến lên và bạn sẽ thành công. Và thầy hiệu phó của bạn đã khuyên bạn nên chọn gói câu hỏi 80 điểm. Nhưng quyết định như thế nào chúng ta phải chờ một vài phút nữa. Xin mời bạn Lê Duy hãy bước lên phía trước để thực hiện phần thi về đích của mình. Em đang có 140 điểm, kém người dẫn đầu 145 điểm. Phía trước em là ba gói câu hỏi 80 điểm, 60 điểm và 40 điểm. Em lựa chọn gói câu hỏi nào? Em lựa chọn gói câu hỏi 80 điểm nào? Gói câu hỏi 80 điểm. Câu hỏi đầu tiên. Liên Hiệp Quốc đã chọn năm 2009 là năm thiên văn quốc tế nhằm tôn vinh và kỷ niệm 400 năm những phát hiện mang tính cách cách mạng của nhà khoa học nào về khoa học vũ trụ? Galileo. ạ. Galilee ạ. là một đáp án chính xác và em có thêm 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo của em là một câu hỏi 20 điểm. Trong bài ca dao tát nước đầu đình, chàng trai nói rằng mình sẽ gửi giúp những quả gì để trả công khâu áo của người con gái. Giúp quả gì Chàng trai nói rằng mình sẽ gửi giúp quả gì để trả công câu áo của người con gái? Quả cau à? Cau là một đáp án chính xác và anh có thêm 20 điểm. Câu hỏi tiếp theo của em là một câu hỏi 20 điểm, em có lựa chọn một giây hy vọng không? Không ạ. À. Câu hỏi của em có bao nhiêu số có bốn chữ số mà trong đó mỗi chữ số là không hoặc hai thì đọc lại, có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong đó mỗi chữ số là 0 hoặc 2? Có 8 ạ. Đáp án của bạn Lê Duy là 8 số. 8 số là một đáp án chính xác và em có thêm 20 điểm. Câu hỏi cuối cùng của em là một câu hỏi 30 điểm Em có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Tất nhiên em sẽ chọn ngôi sao hy vọng Ngôi sao hy vọng dành cho bạn Các em sẽ được xem một đoạn băng Xin chào tất cả các bạn Hiện nay tôi đang có mặt trong phòng truyền thống của trường trung học cơ sở Nam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Tại ngôi trường này cách đây đúng 45 năm vào ngày 24 tháng 3 năm 1963, một phong trào lớn của đội ca đã được khởi phát được sự quan tâm khen ngợi của Đảng, Quốc hội và Bác Hồ và được các bạn thiếu nhi trong cả nước tích cực hưởng ứng. Các bạn đang được nhìn thấy hình ảnh của những bạn thiếu nhi tiêu biểu trong phong trào này. Và nhận xét về phong trào, Bác Hồ cũng đã từng nói, các cháu thiếu nhi rất chăm ngoan, chăm học, chăm làm. Nhiều cháu đã dũng cảm cứu bạn trong nguy hiểm, nhiều cháu đã thật thà mang trả của rơi, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, Vậy các bạn hãy cho tôi biết tôi đang nói đến phong trào nào? Câu hỏi của chương trình đó là phong trào nào? Tết trồng cây ạ Làm nghỉ việc tốt ạ Các bạn của bạn Lê Duy là làm nghỉ việc tốt bạn đã lựa chọn ở ngôi sao hy vọng của câu hỏi này tức là nếu bạn trả lời sai thì bạn sẽ trừ với ba mươi điểm nhưng bạn sẽ không bị trừ điểm ngược lại bạn sẽ thu được thêm sáu điểm xin chúc mừng bạn bạn lê gì đã kết thúc gói câu hỏi của mình xin mời em trở lại vị trí xin mời em trở lại vị trí và số điểm hiện nay của bạn Lê Duy là 250 điểm bây giờ thì chỉ còn một thí sinh nữa sẽ tham gia phần thi về đích mà thôi và phần thi của thí sinh này sẽ quyết định xem ai là người giành được vòng nguyệt quế của chương trình tất cả những bất ngờ sẽ còn ở phía trước chúng ta hãy chờ xem còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với điểm cầu của trường quốc học huế xin mời chị diệp chi vâng thưa quý vị thưa các bạn Thông thường khi theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia thì quý vị sẽ chỉ biết đến trí tuệ và khả năng của các bạn học sinh Còn cuộc sống ở bên ngoài trường quay S9, bên ngoài đường lên đỉnh Olympia thì không phải ai cũng biết Với thí sinh Nguyễn Mạnh Tấn thì bố của bạn đã mất từ lúc Tấn lên 7 tuổi Và hiện nay thì Tấn chỉ sống với mẹ và em gái trong một căn nhà nhỏ tại phường Vĩ Dạ của thành phố Huế và hiện nay đứng bên cạnh tôi chính là người đã có công sinh thành nuôi dưỡng và có ảnh hưởng rất lớn đến thí sinh Nguyễn Mạnh Tấn. Xin giới thiệu chị Trần Thị Phượng mẹ của thí sinh Nguyễn Mạnh Tấn à, và tôi chị Phượng lúc này đây đứng ở trường quốc học Huế và theo dõi con trai mình đang ở cách xa mình tới tận hàng trăm cây số chị có cảm giác như thế nào đặc biệt là lúc Tấn đang bước vào vòng thi quyết định vòng thi về đích nói mẹ rất vui khi con, đã đạt đến thành tích này nhưng mà mẹ tin tưởng vào sự cố gắng của con con cũng gắng lên rất là Vâng, vừa rồi là những lời nói rất xúc động từ phía người mẹ của bạn Tấn chị Phượng. Còn bên cạnh tôi là một gương mặt có thể là đã rất quen thuộc với quý vị khán giả xem truyền hình rồi, một gương mặt à, rất xuất sắc đã lọt vào chương trình chung kết của đường lên đỉnh Olympia năm thứ năm bạn Nguyễn Thái Bảo cũng là cựu học sinh của trường Quốc học Huế và Bảo thân mến lúc này đây thì Tấn chắc hẳn là đang rất băn khoăn trước lựa chọn gói câu hỏi và à, liệu là em ấy có nên sử dụng ngôi sao hy vọng hay không liệu à, với những kinh nghiệm đã từng có được ở đường lên đỉnh Olympia năm thứ năm thì em có lời khuyên hay gợi ý nào dành cho Tấn hay không? Dạ vâng, à, bây giờ thì đối với Tấn là sự lựa chọn của Tấn sẽ là cái quyết định trong ngôi vô địch do đó em phải thật bình tĩnh, thật phải chính chắn và thật phải phải mình phải thật là tự tin vào bản thân mình để mình chọn cái gói câu hỏi đúng nhất và nếu như bản thân anh và kinh nghiệm của bản thân anh thì anh khuyên em nên chọn một câu gói câu hỏi vừa phải đối với mình và nên có ngôi sau hy vọng với những câu hỏi mà mình cảm thấy là nên đó có bứt phá vâng quả thực là một lời khuyên rất hữu ích và sẽ không chỉ có gia đình sẽ không chỉ có bạn Nguyễn Thái Bảo mà còn bốn bốn gương mặt rất thân yêu của lớp 12 trên 2 trường trung học phổ thông Quốc học Huế đang chờ đợi tin chiến thắng từ Nguyễn Mạnh Tấn Tấn ơi chúng tôi cả các bạn ở trường Quốc học Huế đang cầu nguyện, đang cổ vũ cho bạn Mạnh Tấn. Xin mời em hãy bước lên phía trước để thực hiện phần thi về đích của mình. Em đang có 225 điểm, kém người dẫn đầu là 60 điểm. Phía trước em là ba gói câu hỏi 80 điểm, 60 điểm và 40 điểm. Em lựa chọn gói câu hỏi nào? Em đang kém bạn dẫn đầu là 60 điểm cho vào câu hỏi 80 điểm Gói câu hỏi 80 điểm dành cho em Câu hỏi đầu tiên của bạn Bất kỳ, bất kỳ sĩ nông công thương binh bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua ba chấm cho mau, ba chấm cho tốt, ba chấm cho nhiều. Trong dấu ba chấm, người đã dùng một động từ, đó là động từ lao động à. lao động cơ hội cho ba thí sinh còn lại đó là tín hiệu xin trả lời của bạn anh cũng xin mời em em nghĩ là làm à đáp án của em là làm làm cho mau các bạn thân mến trong những câu nói vừa rồi câu nói vừa rồi là lời trích trong lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch viết ngày 11 tháng 6 năm 19 1948, in trên báo Cứu Quốc số 968 ngày 22 tháng 6 năm 1948. Và ngày 11 tháng 6 năm 2008, nhà nước ta sẽ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và đã quyết định lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm làm ngày truyền thống thi đua yêu nước. Và trong câu hỏi vừa rồi, tôi sẽ đọc lại bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ nông công thương binh, bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Và bạn Anh Vũ đã đưa ra đáp án chính xác cho câu hỏi vừa rồi. Vì vậy, bạn ghi được thêm 10 điểm, đồng thời số điểm của bạn Mạnh Tấn bị trừ đi 10 điểm. Câu hỏi tiếp theo của em là một câu hỏi 20 điểm. Theo nhà thơ Tố Hữu trong bài Việt Bắc, ánh đèn sáng ở chú Thị Thành đã nhắc nhở người cách mạng đừng quên hình ảnh gì của Rương khuya đùa sáng những giờ liên hoan à Thế nào đùa ha Cơ hội cho bạn sinh còn lại Xin mời bạn Lê Duy Chị đó là nhân dân ạ Đó là nhân dân Các bạn thân mến Tôi sẽ đọc đoạn thơ mà các bạn có thể tìm được ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi đây là một đoạn thơ trong bài Việt Bắc của Tố Hữu. Mình về thành thị xa xôi, nhà cao còn thấy núi đồi nữa chăng phố đông có nhớ bản làng, sáng đèn còn nhớ mảnh trăng giữa rừng. Đáp án của chúng tôi là trăng chứ không phải là những đáp án mà các bạn đưa ra. Rất tiếc là các bạn vẫn chưa ghi được điểm. Câu hỏi tiếp theo của em là một câu hỏi 20 điểm. Em có lựa chọn một cây hy vọng không? Dạ không ạ. Câu hỏi dành cho em. Người ta muốn cưa một cây gỗ dài 10 mét thành 10 khúc nếu mỗi lần chỉ cưa đúng một khúc gỗ và mất 5 phút để cưa xong, sau đó nghỉ 5 phút rồi cưa tiếp thì mất bao nhiêu phút để xong? Thì đọc lại. Người ta muốn cưa một cây gỗ dài 10 mét thành 10 khúc. Nếu mỗi lần chỉ cưa đúng một khúc gỗ và mất 5 phút để cưa xong, sau đó nghỉ 5 phút rồi cưa tiếp thì mất bao nhiêu phút để xong? Nhớ là 17 nhân 5 phú ạ à. 17 nhân 5 ạ à. Tại vì em không có về tuần 17 nhân 5 là bao nhiêu? 280 2 285 285 Không không 8 85 Em bình tĩnh, em bình tĩnh 5 vâng. 7 5 Tôi đã nhận được câu trả lời của bạn là 85 17 nhân 5 bằng 85 85 là một đáp án chính xác và em ghi được thêm 30 điểm Các bạn thân mến, trong vở vừa rồi thì phải cưa 9 nhát sẽ mất 9 nhân 5 bằng 45 phút và giữa hai nhát cưa nghỉ 5 phút nhưng chỉ có 8 lần nghỉ giữa 9 lát cắt nên sẽ nghỉ mất 8 nhân 5 bằng 40 phút. Như vậy để cưa xong sẽ mất 85 phút anh Tấn này em phải thật bình tĩnh bởi vì câu hỏi cuối cùng của em sẽ quyết định uh, xem ai sẽ là người giành được vòng nguyệt quế trên chương trình của chúng ta ngày hôm nay em đang có 235 điểm kém bạn anh Vũ là 60 điểm phía trước em là một câu hỏi 30 điểm nếu em lựa chọn ngôi sao hy vọng và trả lời đúng em sẽ giành được 60 điểm và bằng với số điểm của bạn anh Vũ em có lựa chọn ngôi sao hy vọng không dạ có ạ ngôi sao hy vọng dành cho em kinh tế Đông Tây được nêu ra vào năm 1998 tại một hội nghị bộ trưởng ở Philippines nhằm, nhằm phát triển và hội nhập kinh tế giữa bốn quốc gia. Đó là những quốc gia nào? Đó là Hải Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia. bạn sẽ nâng lên là 295 điểm bằng số điểm của bạn Anh Vũ và khi đó không biết điều gì sẽ có thể xảy ra. Đáp án của bạn là Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia. Đó không phải là đáp án chính xác và cô các bạn thí còn lại. Xin mời bạn Anh Vũ. Thái Lan, Lào và Việt Nam. Em nói lại cho chị. Dạ chị là Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam Câu trả lời của em là Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam Tức là chỉ khác câu trả lời của bạn Mạnh Tấn một nước Đó là Myanmar Chính sự khác biệt đó đem lại cho em thêm 30 điểm nữa Câu hỏi vừa rồi cũng đã kết thúc gói câu hỏi của bạn Mạnh Tấn Xin mời bạn trở lại vị trí Xin mời em trở lại vị trí Tấn em Số điểm hiện nay của bạn Mạnh Tấn là 205 điểm mến, như vậy là bốn phần thi vô cùng căng thẳng, hồi hộp và hấp dẫn đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ xem số điểm chung cuộc của các thí sinh của chúng ta là bao nhiêu điểm. Vâng, các bạn có thể thấy trên màn hình một hình ảnh uh, rất quen thuộc và rất cảm động với các thí sinh của đường đỉnh Olympia. Dù các bạn có thắng hay có thua thì cuối cùng điều cao nhất mà các bạn giữ lại vẫn là tình bạn, những cái nắm tay thật chặt giữa tất cả các thí sinh. Hãy cổ vũ cho họ. Vâng, tất cả chúng ta đều là những người chiến thắng Và bây giờ chúng tôi muốn mời quý và các bạn hãy quay trở lại điểm cầu Bình Định để xem uh, trước khi quay trở lại với điểm cầu Bình Định thì chúng tôi muốn mời các bạn xem điểm uh, số điểm chung cuộc cuối cùng của các thí sinh. 55 điểm. Bạn Anh Vũ Hạ 325 điểm. Bạn Lê Duy 250 điểm. Và bạn Mạnh Tấn 205 điểm Và với kết quả này thì chủ nhân vòng nguyệt quế của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8 Sẽ là bạn Anh Vũ Chắc hẳn bây giờ niềm vui như đang vỡ hòa điểm cầu Bình Định Chúng tôi muốn mời quý vị khán giả truyền hình hãy chia sẻ niềm vui đó bằng cách quay trở lại điểm cầu Bình Định Xin mời biên tập viên Khắc Cường Vâng, thưa quý và các bạn, thật khó có thể mô tả cảm giác của tôi và của rất đông đảo các thành viên tại đập cầu bình định chúng tôi đã quá vui mừng, quá hạnh phúc và quá sung sướng từ suốt vào năm giờ sáng, thậm chí là còn sáng hơn và buổi sáng sớm mọi người đã có mặt ở đây để cổ vũ cho bạn anh Vũ. Vâng, tôi cùng với rất nhiều các bạn cổ viên đây, xong chúng tôi đã cạn hết cả rồi bởi vì chúng tôi đã dành cho anh Vũ một sự cổ vũ quá đôi nhiệt tình, quá đôi sinh động suốt đầu chương trình rồi. Và lúc này thì một trong những người có cảm giác nhất chính là ông ngoại của anh Vũ. Vâng, cháu xin chúc mừng ông, ông có một người cháu thật sự tuyệt vời nói ông nói đó ông quản ơi cho bố ơi cho ông ngoại rất là vui rồi không có các bạn cũng chào viên về cho quê hương tỉnh bình định và huyện bình nhơn đồng tăng công hạt trong ổ đồng sơn chúc mừng con anh vua anh vua không chỉ có cổ động viên không chỉ có cổ động viên không chỉ có người ông ngoại vừa rồi bạn vừa vừa vừa rồi đâu mà cả mẹ của bạn và rất nhiều các cổ động viên khác chúng ta đây chúng tôi đã quá đôi xúc động chúng tôi đã quá đôi xúc động chúng tôi đã quá đôi vui mừng xin chúc mừng bạn chúng tôi rất tự hào với bạn và hy vọng rằng đây sẽ chỉ là vòng nguyệt quế đầu tiên của bạn và bạn sẽ còn giành được nhiều vòng nguyệt quế nữa trong cuộc đời của mình cảm ơn bạn đã cho những cho chúng tôi những giây phút không thể nào quên xin chân thành cảm ơn chúng tôi từ A13 yeah. thưa quý vị và các bạn, các bạn có thể nhìn thấy câu đố của chúng các bạn thân mến, các bạn có thể nhìn thấy câu đối của chúng tôi ở đây Đỉnh non cao đã thôi thúc nâng tầm hiểu biết Chân trời rộng còn xôn xao gọi mãi trí học hành Đó chính là mục tiêu của mỗi cuộc thi đường đỉnh Olympia Và trong cuộc thi ngày hôm nay thì chúng ta đã tìm được ra chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế Đó là bạn Huỳnh Anh Vũ Và trước chương trình thì bạn Huỳnh Anh Vũ đã nói với chương chúng tôi Là nếu như bạn giành được vòng triệu trong số phần thưởng của bạn để làm từ thiện vâng lại là một lần nữa bạn anh vũ trích ra số tiền của mình để làm từ thiện một tấm lòng rất đáng quý còn bây giờ xin mời bạn hãy bước lên phía trước để nhận quà vào vòng nguyệt quế của chương trình xin mời ba thí sinh còn lại cùng bước lên phía trước Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Song Ních Quang, giám đốc bán hàng công ty điện tử LG lên trao hoa và phần thưởng cho thí sinh đạt giải ba. trưởng thường trực Bộ Giáo dục Đào tạo lên cao hoa và giải thưởng cho giải nhì. Đó là bạn Nguyễn Lê Duy đến từ trường phổ thông học Nguyễn Huệ Hà Tây. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Vũ Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, ông Quách Sông An, Giám đốc bán hàng công ty điện tử LG Electronics Việt Nam lên chào hoa, quà và vòng nguyệt quế dành cho thí sinh đạt chức vô địch của chúng ta ngày hôm nay là bạn Huỳnh Anh Vũ. phút xúc động nhất trong đường lên đỉnh Olympia giờ phút trao vòng nguyệt quế cho thí sinh xứng đáng. Có ai đã từng nói trên thế giới này không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Con đường dẫn lên đỉnh núi Olympia là một con đường tưởng tượng nhưng bằng những bước đi rất thật, những cố gắng rất thật của tất cả các thí sinh, nó đã tạo thành một con đường vinh quang trong lòng tất cả những ai đã, đang và sẽ tham gia đường lên đỉnh Olympia chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra đó là bạn Huỳnh Anh Vũ, một chân trời mới đang mở ra với bạn tất cả các thí sinh tham gia đường lên đỉnh Olympia đều là những người chiến thắng bởi vì các bạn đã vượt qua chính bản thân mình để nâng lên tầm cao tri thức của nhân loại và kết bạn với những thí sinh khác. Đó là điều đáng quý nhất. Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8 đã khép lại và bây giờ đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 đang khởi động. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc thi tuần đầu tiên của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9 vào 10 giờ sáng chủ nhật ngày 11 tháng 5 năm 2008